Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với trận tranh chung kết ngày hôm nay Để chúng ta cùng theo dõi trận tranh chung kết giữa cao thủ đầu gấu Hardver sẽ tranh với cao thủ Ai Nhà Bình Tao Đây là một trong những hai thiên bang ở cụm nội server của mình Hồng đã có một thành tích khá tốt đó là một người cao thủ Võ Lâm Quán Quân Và một người đó là Võ Lâm Hạng Tư Trong trận đấu Võ Lâm Minh Chủ ờ, mùa này thì của mấy chủ S8 phần sân kỹ sử này thì hai cầu thủ này cũng đã có cơ hội lọt tiếp tục vào trận tranh chung kết liệu trong trận tranh chung kết này liệu ai sẽ lên ngôi quán quân và chúng ta cùng xem xét đồ của hai cầu thủ này để trước khi bắt đầu vào trận đấu ngày hôm nay. Đây là cầu thủ ờ, A nhà Bình Tao đang sở hữu một cái chì tóc, một cái chì bằng sắt 83, sát thương 73, một cái nón thủ 21, một tay phòng thủ 13 ờ, làm chậm 13, 12, làm, làm chậm 20, phòng thủ 13 làm chậm 20, một cái nhẫn 530 và một đai lưng 540 thì tính ra này đang có cho mình 85 chậm nha năm. Một cái nhẫn khăn lôi nó kết vào tay, một đôi giày khăn lôi kết vào tay, một dây chuyền kháng cả 15. Và đây là set đồ của đầu gấu HDV cũng nằm trong một diện đó là 35 lần đấu hàng tư vừa rồi đang sở hữu một cái chơi banh sắt 89 nóng thủ 25 và tay làm chậm 40 và ngầm bộ làm chậm 40 và đai lưng làm chón 40 thì ạc bên này đang có cho mình hiệu ứng tốt hơn một tí đó là có thêm 40 làm chậm 40 chón như năm có thêm 40 chón từ đai lưng và lưng làm chậm thì vẫn là 80 và trong đó chúng ta chính thức bắt đầu chúng ta đang sử dụng một cái chùy ờ, một cái dây truyền kháng cả 12 kháng lôi 15 đó chúng ta chính thức chuẩn bị bắt đầu nè mày số điện nam còn 10 giây để xem trận đấu này thì ai sẽ lên ngôi quán quân Võ Lâm Minh Chủ của cùng mấy chủ S8 vào sân Ký Sử này đây Anh em đang xem thì vui lòng đừng quên đỡ lại cho trận đấu này một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi Đây sẽ là một trận đấu bậc cực kỳ hấp dẫn giữa hai cầu thủ thiên bang này Như anh em cũng đã xem những dạo giải đấu mùa trước thì à, Những cái dòng mà liên đấu 1 đến 1 như thế này thì đa số là cầu thủ à, thiên bang Họ thường thường à, là giựt giải tỷ lệ khá là cao Cũng như là tiếp tục đó đến là Nghe Mi Đó là người Mi Phong Sương ở môn này thì nghe môi phong sương chỉ có những mình hạng 4 mà thôi Đó là Nico Sài Gòn Đô Và đường môn uh, xuất sắc đó là anh Súng đã có những mình hạng 3 Và ở trong uh, trận chung kết này liệu hai cầu thủ này ai sẽ lên ngôi quán quân Có khi nào ai nhà bằng tao sẽ giữ luôn cái hạng chức của mình đó là quán quân hay không Anh em cùng chờ đợi trong trận đấu này Đây là những pha X3 vừa rồi khá tốt đến từ vị trí của ai nhà bằng tao Quá hay anh mời Một pha dính vào vị trí của đầu gấu và dính X3 liên tục đó là luồng đam đầu tiên đến từ vị trí của ai nhà bên tao Khá xuất sắc Hello này mới vô hello mọi người nha Ok quá hay quá hay Chúng ta cùng đợi xem đã trôi qua hơn 1 phút 20 giây nhìn sơ qua thì chúng ta đang thấy rằng luồng đam của bên anh nhà bên tao có vẻ như nhanh hơn một tí là bây giờ huy ờ, đầu gấu vẫn ờ, chưa có một một cái pha ờ, chí mạng nào cho của mình chúng ta chỉ mới cho qua 2 phút hai phút trôi qua thì luồng đàm có vẻ như đang nhỉnh hơn hoàn toàn dành cho cầu thủ ai nhậu biên tao Một pha quá tốt đến từ vị trí của đầu gấu Thế rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng uh, ờ, ai nhà bên ta là dính vùng đam x3 khoảng tầm 3 giây. Đó là những pha là người tình thế đến từ vị trí của ai nhà bên tao. X3 liên tục đến từ vị trí của ai nhà bên tao và đầu gấu đã ăn đam. Đầu gấu đã ăn đam trong pha cho tranh vừa rồi. Hai thương ban này VK khá là hay nè em ơi. Đỡ mà nói thì Khải nghĩ là hai người này ít nhất phải ờ, tương đương gọi là cái luồng đam chắc là tương đương giống nhau thôi tương đối gần gần xem xem nhau một tí thôi chứ không hơn nhiều đáng cỡ đâu nam Sau đó chúng ta còn 2 phút 20 giây hai cầu thủ này nè bờ cao quá hay ít ba liên tục đến từ vị trí của đầu gấu và rồi thì ai nhà bên tao đã ăn đam hơn tơn hai cầu thủ thiên bàn bờ cao với nhau thì chúng ta không thể tin được là có sự độc tử ở đây hay không họ đánh di chuyển vào một cách khá là khéo léo đã cho qua 4 phút trận đấu vẫn đang được diễn ra khá là hấp dẫn đây sẽ là một trận tranh chung kết khá hay của cùng mấy chủ S8 phần sân ký sử này. Trang chủ game công thành chiến sư chấm nét cho năm. Trận đánh chỉ còn ờ, khoảng hơn 1 phút 40 giây. Chỉ còn một phút cuối cùng Còn 20 giây cuối cùng Không thể tin được trong trận đấu này ai win dam anh em à Có vẻ như đầu gấu đang khá tự tin là mình đang win dam rồi Anh ta đã leo người chạy rồi Quá xuất sắc trong trận đấu này Đầu gấu đã khá là tự tin trong pha giao tranh vừa rồi Chỉ khoảng tầm 30 giây cuối cùng thì đầu gấu đã hoàn toàn leo ngựa Và chúng ta cùng nhìn sơ qua thì à, nhậu bằng tao đã dính bị lùng đam 83.000 đam và đầu gấu chỉ bị dính cho mình 53 55k đam mà thôi. Tại đầu gấu đã nhìn nó hoàn toàn so với hơn 30k đam anh em à. Xin chúc mừng đầu gấu đã win cho mình 1-0. Trong trận đấu đầu tiên đã có cho mình 1-0 và trong trận chung kết này chúng ta có 5 round anh em ơi. Nếu cầu thủ này win 3 round thì cầu thủ đó sẽ chính thức lên ngôi quán quân anh em. Và cầu thủ còn lại chỉ dành cho mình hàng áo quân mà thôi. Và tuần vừa rồi thì à, xin chúc mừng đầu gấu chỉ có cho mình 1-0. Tiếp tục chúng ta cùng chờ đợi đến tiếp tục đầu đấu thứ hai. Đã quá hay anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho một like chia sẻ ủng hộ trong trận đấu này nha anh em ơi đó anh em ơi nhiều anh em hỏi là uh, quán quân cùng mấy chỗ này được cái gì cùng mấy chỗ phật sơn ký sử này được cái gì thì anh em cùng uh, theo dõi anh em ở đây chúng ta cùng kéo xuống bên dưới thì phần thưởng của cụm mấy chủ thì chúng ta sẽ có đó là hạng một à, đây đây này là phần thưởng lương siêu liên silver phần thưởng của cụm mấy chỗ rồi đây đây phần thưởng của mấy chủ là chúng ta đó là được đó là một tượng đài và một vòng sáng tự chọn và một danh hiệu quán quân của Lâm Minh Chủ. Một gia chiên ăn băng hồng Mỹ thuộc tính match up nha nè. Một gia chiên ăn băng hồng Mỹ thuộc tính match up. Hạng hai được 30 kim, khoảng tầm 2 triệu. Hạng 3 được khoảng 20 kim thì khoảng tầm một triệu rưỡi. Hạng 4 thì được khoảng 10 ờ, kim thì khoảng tầm 700 nghìn nha anh em. Đó, đó là giải thưởng của giải đấu mùa này của chúng ta. Và anh em nào đã lọt từ top 1 đến top 8 sẽ có cơ hội lọt vào vòng liên server nha anh và vào đường liên server thì giải đấu phần thưởng này nọ anh em còn thợ xem bên dưới này đó liên server phần thưởng nó sẽ nhỉnh hơn có thể là gấp đôi nha anh em đó đến dòng liên server thì sau này thì nếu mà ở server này có cơ hội vào vòng liên server thì khải sẽ công bố các giải thưởng tiếp tục cho anh em xem và bây giờ đây là trận thi đấu thứ hai của hai video cuối cùng liệu ai sẽ là người trận đấu win trong đấu này là tiếp tục là đầu gấu anh em à và chúng ta xin chúc mừng trong trận đấu thứ hai thì sau khoảng hơn 6 phút trôi qua thì đầu gấu đã có mình trận đấu khá xuất sắc Hiện tại à, ở trong rau đấu thứ hai này thì ai nhà bên tao bị dính 47 k đam và đầu gấu chỉ bị dính với mình 24 k đam mà thôi. Và luận đam đã có thể gọi là gấp đôi dành cho cầu thủ đầu gấu quá hay. Anh ta đã khá tự tin trong những một phút cuối cùng. Đầu gấu đã hoàn toàn leo ngựa di chuyển luôn, không cần đam nữa. Đó là một pha tự tin đến mức mà mình đã ăn luồng đam rồi. Một pha tính toán luồng đam khá tốt và cực kỳ tốt dành cho cao thủ đầu gấu chúng ta. Và xin chúc mừng 2 không đã nghiêng về cho đầu gấu trong trận tranh chung kết này. Và vâng, tại à, thông báo anh em đang ở trong trận chung kết này chúng ta có 5 round nha anh em ơi. Và cầu thủ nào win 3 round, cầu thủ đó sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Và cầu thủ còn lại chỉ dành cho mình hàng Áo quân mà thôi. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi ra đấu thứ ba sẽ được diễn ra sau vài phút nữa. Ok anh em và đây là ra đấu thứ ba. Khánh sẽ soi đồ làm lần nữa cho anh em xem sơ qua ở trong trận chung kết này. Hai thiên bang này đồ như thế nào anh em ơi. Và chúng ta cùng điểm sơ qua thì cầu thủ đầu gấu Hắc Trong uh, hai round đầu tiên thì đã có cho mình hai không khá trọn vẹn và chúng ta cùng xem xét đồ của đầu áo HDV đã sử dụng một cái chì bằng sắt 89 một nón thủ 25 một tay làm chậm 40 và một uh, ngọc bội làm chậm 40 đang có cho mình 85 chậm và một uh, nhẫn khăn băng đã lưng chón 40 tính sơ qua thì sơ đồ bên đầu gấu đang hiệu ứng tốt hơn đó thêm 40 chón từ đại lưng đối với solo thiên bang với thiên bang thì đại lưng chón 40 đó là một trong những trang bị đồ khá là hay đó giải truyền kháng cả 12 khán lối 15 Đây sẽ đồ của cầu thủ đã thua 2-0 trong trận đấu vừa rồi Đây là ai nhạo bình tao Đang sử dụng một cái nón phòng thủ 21 Và tay phòng thủ 13 làm chậm 20, một nhẫn 30, một đại lưng 40 và đang có cho mình 90 chậm. một à, cái nhẫn à, một cái à, ngọc bội kháng lôi sinh lực sinh lực cao một đôi giày tóc cao một à, nhẫn à, sinh lực cao một chì bằng sắt sát thương đó đồ thì tính sơ ba đồ bên anh nhà bên tao thì à, không bằng được à, bên đầu gấu hắc đơ bên đầu gấu hắc đơ đồ nhỉnh hơn phòng to ok quá anh hồ nhé hello này mới vô nhé và trong đó chúng ta sẽ nhận thức bắt đầu sau khoảng hơn 10 giây Chúng ta đang xem trận đấu, diễn biến trận đấu, ra đấu thứ ba của trận tranh chung kết và là mình Chủ của cùng chủ S8 vào sân Ký Sử này. Đừng quên, đỡ lại cho hai cầu thủ này một like ủng hộ, chia sẻ cho anh em ơi. Và xin kính chúc anh em xem video vui vẻ nha tao đã gấu đang kheo góc 3 chưa? Đã trôi qua hơn 20 giây Chưa có luân đam mà được xảy ra Đã hơn uh, gần một phút trôi qua thì luồng đam đầu tiên khá là nhỏ dành cho ai nhỏ biển ta đã có mình một luồng đam. À, thiên quân truy đã trôi qua hơn một phút mà chúng ta vẫn chưa có một luồng đam đến từ vị trí của đầu gấu đầu gấu còn chưa có đam nào Đây là những đòn đai mặc định giữa hai người Ra lùng đam sắp lá cài giữa hai cao thủ Và rồi hai bên đều có một lùng đam khá là cao Phải bị dính đến từ vị trí của đầu gấu Đây là những pha x2, x3 liên tục đến từ đầu gấu Có cho mình khoảng tầm 3 đến 4 giây Quá hợp lý Và pha vừa rồi thì một vài của dính đến từ vị trí của A Nhậu bên tao đã có một lùng đam khá là cao. Đầu gấu đã kịp thời di chuyển ra ngồi. Trong hai, trong hai trận giao tranh vừa rồi thì đầu gấu luôn luôn dành cho mình một lượng đam có thể gọi là gấp đôi A Nhậu bên tao luôn em à. Liệu trong trận đấu này à, anh nhà bên tao có sự thay đổi về hướng đam hơn một chút hay không Hello cuộc sống vui TV nha Đầu gáo lại anh Có nhiều anh em dự đoán đầu gáo lại anh rồi Đây là một trận đấu dành cho hai thiên bang hấp dẫn Một pha bất tốt đến từ vị trí của đầu gấu Đây là pha trả đũa đến từ vị trí của An bằng tao Nó có một luồng đam khá đẹp trong pha vừa rồi Tiếp đến đó là những pha sát lực kè với nhau Hai bên đều có luồng đam Đúng rồi, An Nhật bằng tao thua nhất kỹ chính xác rồi anh em ơi Thua hoàn toàn về đồ và thua tiếp tục đó là nhất kỹ Nhất kỹ đó là kỹ năng cũng có một cấp rồi anh em à Bên uh, An Nhật bằng tao thì không có Có vẻ như ờ, sự chuẩn bị đỡ copy đồ cũng như là copy ờ, tất cả những trang bị có hiệu quả cho trận đấu Bên ờ, anh nhà bên tao đã không kịp chuẩn bị cái nhất kỹ cho mình Để có thể copy vào server đấu trường này Phải vừa rồi đầu gấu còn một tí đam nữa có thể là gọi là đốt tử này mà Có thể gọi là đột tử chứ pha cho tranh vừa rồi Chỉ còn khoảng hơn 1 phần ba máu mà thôi trong trận đấu chung kết khá là hay giữa cầu thủ này. Nếu như trong trận đấu này đầu gấu Win tiếp tục thì anh ta sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Trong năm round thì Win liên tục 3 round. Đó là một thành tích uh, có thể gọi là hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ đợi xem trong trận đấu này có lập nên thành tích này hay không. Chúng ta còn 1 phút 40 giây Cơ hội ai nhà biển tao liệu có cơ hội đỡ tiếp tục vào rao đấu thứ tư hay không Nếu như trong trận đấu này à, ai nhà biển tao win Thì tỷ lệ chúng ta sẽ nghiêng về 1-2 Dành cho ai nhà biển tao Sẽ tiếp tục rao đấu thứ tư Và sẽ tiếp tục diễn biến thêm rao đấu thứ năm còn nếu như trong trận đấu này đầu gấu Win tiếp tục sẽ có một cú hit chít trong trận chung kết ngày hôm nay Cố lên nào hai cầu thủ ơi Cố lên Hello uh, Nguyễn Minh Trí Hello Hào Đức Hello này mới vô nha Iberder, Iberca cho đầu gấu rồi đánh khắc hẳn hả à? Ok Hào Đức ơi Đó cũng là một sự uh, dự đoán của anh em khán giả của chúng ta Còn 60 giây cuối cùng Một pha bóng dính cực kỳ tốt đến từ vị trí của Ai nhà bên tao Phay rồi chúng ta cũng đã thấy rằng Phay rồi đầu gấu chỉ cần một tí nữa thôi Xém tí nữa móc ao rồi Một pha vừa rồi một chút nữa thôi thì đầu gấu đã phải nằm xuống Một pha được đuổi khá hay đến từ vị trí hai cầu thủ Chúng ta còn những giây phút cuối cùng liệu có thể lên ngồi quán quân trong trận đấu này luôn hay không rồi chính thức là thành lập một cú head trick khá là hấp dẫn đến tới vị trí của đầu gấu Hardover một trong những cầu thủ thiên bang đã thắng cho mình liên tục 3 trận đấu làm cho ai nhà biển tàu tâm phục khẩu phục một trận đấu quá hay và xin chúc mừng đầu gấu Hardover đã chính thức lên ngồi quán quân của giải đấu và là mình chủ của cùng mấy chủ Phật Sơn Ký Sử này trang chủ game công thành chiến sư.net và đó là tiếc dành cho cầu thủ ờ, Ai Nhạo Biển Tao Chỉ dành cho mình hạng áo quân mà thôi Và xin chúc mừng hai cầu thủ Và người hạng 3 đó là anh Súng người hạng 4 đó là Nico Sài Đô Và chung cuộc giành ờ, giải đấu quán quân và lá minh chủ của cộng mấy chủ này đã chính thức khép lại giải đấu ngày hôm nay Và không có gì hơn Xin kính chúc anh em luôn luôn xem video vui vẻ và đừng quên Vào ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục giải đấu tiếp theo của những cộng mấy chủ tiếp theo anh em ơi Ok anh em ơi Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng giải đấu ở vị trí ngày hôm nay và chúng ta sẽ trở lại với cụm máy chủ khả năng hoạt động cũng như là chúng ta cùng vào đánh giao lưu tống kim chơi anh em ơi ok bye bye anh em và xin kính chúc anh em xem live vui vẻ nhé và trận đấu này khả sẽ up ngược lại trên kênh youtube anh em nào có thể xem ngược lại trên kênh youtube ủng hộ video hai cầu thủ này anh em ơi video này khả sẽ up ngược lại trên kênh youtube nha anh em